Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỗi năm một lần, Đảng Cộng sản dùng dao khoét sâu vào vết thương, chia rẽ dân tộc Vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, báo thông tin chính phủ có bài 30 tháng 4, ngày chiến thắng của tinh thần đại đoàn kết Thực sự có cái gọi là tinh thần đại đoàn kết hay không? Khi mà sau ngày 30 tháng 4, kinh hoàng ấy, người dân Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi trong sự kinh hãi Dù có thể làm mồi cho cá, người ta cũng quyết vượt biển để mà trốn chạy Đảng Cộng sản. Nếu nhân dân đoàn kết thì làm gì có thảm cảnh đến như vậy? Gần 2 triệu người Việt đang sống tại Mỹ hiện nay là dấu ấn của ngày tháo chạy kinh hoàng ấy. Nếu Đảng Cộng sản bao dung với người dân của mình thì làm gì có cảnh tháo chạy đến bất chấp mạng sống của mình trên biển. Cứ đến ngày 30 tháng 4 là Đảng lại hô hào đại đoàn kết. Thực tế, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã xảy ra sự trả thù man dợ đối với những người đã từng phục vụ trong chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, đó là những trại tập trung, trong đó bắt người dân phải lao động khổ sai, không thua gì thời Pháp thuộc. Bên trong những trại giam đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đòn rất nặng với những người thua cuộc. Rất nhiều người đã bị chết và bị giết, bị chết vì bệnh tật và bị chết vì kiệt sức trong các trại cải tạo này. Hành động thù hằn không bao giờ mang lại hòa hợp, hòa giải được. Đó là quy luật muôn thuở. Muốn hòa hợp hòa giải dân tộc thì trước hết bên thắng cuộc phải bao dung, phải đối xử với bên thua cuộc như là công dân bình thường. Nước Mỹ từng có thời gian nội chiến Nam Bắc rất khốc liệt, nhưng khác với Việt Nam, bên thắng cuộc đã đối xử với bên thua cuộc với lòng bao dung và đó là một phần làm nên sức mạnh hiện nay của nước Mỹ. Chiến tranh chấm dứt đến nay đã 48 năm, thời gian đã quá dài. Những người cầm súng của bên thua cuộc đã già đi và nhiều người thuộc thế hệ này cũng đã mất Vậy mà Việt Nam vẫn không thể nào hòa hợp, hòa giải dân tộc cho được. Ngay cả một phần không nhỏ những người sinh sau năm 1975 từng học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng họ không thể chấp nhận các hành xử của chính quyền Cộng sản hiện nay. Chính quyền rất nhỏ nhen và bị ổi, thích kiểm soát người dân, nhốt tù những ai nói lên sự thật và trả thù những ai mà họ nhìn không vừa mắt. Chỉ riêng bản chất như thế của Đảng, người Việt Nam nào có được thức tỉnh hiểu ra chính nghĩa đều không thể chấp nhận được thể chế này. Và sự chia rẽ dân tộc cũng đã diễn ra ngay trong lòng Việt Nam, ở ngay trong những thế hệ sinh sau năm 1975. Mạnh tay đàn áp tôn giáo thì đại đoàn kết thế nào cho được. Thật ra mà nói, những người có cơ hội rời khỏi Việt Nam và đến những nước tư bản xem cách họ xây dựng xã hội của họ như thế nào thì cũng có thể nhận ra sự độc hại trong cách cai trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong xã hội bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, con người trở nên gian trá, tham lam và độc ác với nhau. Trộm cắp lừa đảo diễn ra khắp nơi, dùng điện thoại ngoài đường thì dễ bị giật, để quên xe không chừng là bị ăn cắp. Con người sống chỉ biết dùng trí óc để mà lừa nhau, để mà đề phòng nhau, thay vì dùng những năng lượng ấy làm chuyện có ích cho xã hội như các nước dân chủ và tự do. Nhìn bức tranh trên thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam là biết ngay họ có đoàn kết được dân tộc hay không. Người dân trong cơn đại dịch vừa bị bệnh tật đe dọa, vừa bị thiếu đói đe dọa và tính mạng của họ ngàn cân treo trên sợi tóc. Đảng không biết thông cảm cho dân, lo cho dân mà còn nhẫn tâm ra tay, chấn lột người dân hết sức dã man. Người dân bị kẹt nơi đất khách, họ cũng ra tay chấn lột để mà trục lợi. Cả bộ máy dấp tâm làm điều đó, với bộ máy chính quyền như thế, họ sẽ hòa hợp, hòa giải dân tộc thế nào cho được. Tô Lâm cho người sang tận Thái Lan để bắt cóc người đang thực hiện quyền tự do ngôn luận thì đại đoàn kết như thế nào đây? Đảng Cộng sản thà đường hô hào hòa hợp hòa giải dân tộc còn hơn. Đằng này miệng họ hô hào nhưng hành động lại thể hiện thù hẳn Họ vẫn trục lợi, vẫn xem toàn dân như là một con mồi vậy. Vậy thì hòa hợp hòa giải thế nào cho được đây? Chính quyền đã gây chia rẽ nhưng miệng thì vẫn cứ hô hào hòa giải. Khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn cai trị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 qua các thời kỳ chưa ai trong vèo, chỉ có một mình ông Trần Sĩ Thanh tự ám chỉ mình là trong vèo. Nhưng thực sự ông Trần Sĩ Thanh có trong veo như ông Hồ Hảo hay không đang là một câu hỏi. Thời ông Nguyễn Thế Thảo đã để lại một Hà Nội nát bét, cây cổ thụ được trồng từ hàng trăm năm đã bị lên danh sách đốn hạ hàng loạt. Quy hoạch thủ đô thì bị băm nát, hậu quả để lại là thành phố không còn không gian công cộng, mật độ nhà rất dày và dân số quá tải nhà cao tầng xây vượt quy định tràn lan, giờ đây Bộ Xây dựng không biết phải giải quyết như thế nào với cái đống mà ông Nguyễn Thế Thảo đang để lại. Liệu rằng ông Trần Sĩ Thanh có trong veo hay không? Đến thời ông Nguyễn Đức Trung, ông này đã phải vào tù vì bàn tay nham nhúa của ông ta can thiệp vào các dự án của thành phố để mà trục lợi cho mình. Không biết ông Nguyễn Đức Trung đã hốt được bao nhiêu tiền, tuy nhiên ông Trung đã dám bỏ ra đến 25 tỷ đồng để mua có 3 năm tù trước tòa là cũng đủ thấy ông ta phải giàu có đến cỡ như thế nào. Đến thời ông Trung Ngọc Anh thì bản án tù đã nói lên tất cả. Chưa hết, khi người thấy mùi sắp bị bắt, ông Trung Ngọc Anh đã tranh thủ ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm. Đấy được cho là hành động hốt cú chót trước khi mất quyền lực. Phải nói rằng không có thể chủ tịch nào của thành phố Hà Nội mà được đánh giá là trong vèo. Nhìn con cái, anh tôi biết con người anh. Nếu gia đình mà con cái hành nghề ăn cắp trôm chỉa, trộm cắp, hút trích thì bậc cha mẹ không thể là người tốt được. Nhìn đất nước Việt Nam, con người nghi kỵ lẫn nhau, thủ đoạn hại nhau, không ai tin ai, trộm cắp khắp nơi hoành hành. Thì người ta đánh giá chính quyền này như thế nào? Nhìn xã hội Nhật Bản, người ta sẽ đánh giá là chính quyền của họ tử tế. Nhìn xã hội Việt Nam, người ta đánh giá chính quyền cộng sản là vô đạo. Nhìn chính quyền Hà Nội ra sao thì người ta suy ra được người đứng đầu thành phố này nó như thế đấy. Một chính quyền mà vẽ ra những dự án vô bổ rồi dùng tiền thuế của người dân để xây dựng, sau đó cùng nhau hưởng lại quả khủng, thì người đứng đầu thành phố đấy không hề tử tế. Chính quyền thành phố Hà Nội bốc mùi khi như sông Tô Lịch vậy. Bảo tàng Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt cho xây dựng với kinh phí lên tới 2.300 tỷ đồng, với hình thức dáng như cây kim tự tháp cắm đầu xuống đất. Một công trình được đánh giá là cực kỳ xấu về kiến trúc và vô dụng với xã hội. Từ khi xây xong cho đến nay, nó không trưng bày được cái gì đáng giá. Nơi đây giờ này được cho thuê để làm nhà hàng tiệc cưới. Theo đánh giá một cơ quan giấu, của một người giấu tên tại Hà Nội, công trình này là loại dự án vẽ ra để mà mục đích rút ruột ngân sách xây dựng và nhờ đó mà lãnh đạo hưởng lại quả rất lớn. Đó chính là tham nhũng. Khi tiền lại quả được rót đầy túi thì công trình đấy có hữu dụng với xã hội này là công trình hoang phí không còn quan trọng nữa. Đó là lý do mà Bảo tàng Hà Nội được xây dựng. Mục đích của lãnh đạo thành phố là kiếm trác chứ không phải phục vụ xã hội. Phục vụ xã hội chỉ là danh nghĩa. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định chi 1.800 tỷ để phục dựng dựng Điện Kính Thiên. Điện Kính Thiên là công trình trung tâm của Hoàng Cung, nhà Hậu Lê ở Đô Thành Đông Đô, Kinh Đô ở Hà Nội đến năm 1841, đời Thiệu Trị, thì được đổi tên thành Điện Long Thiên. Hiện nay điện này chỉ còn là phế tích. Trên thế giới muốn bảo tồn lịch sử, người ta bảo tồn phế tích chứ không ai dựng lại. Bởi dựng lại về bản chất không phải là công trình cổ nữa. Như đấu trường La Mã ở Roma là một ví dụ, người ta bảo vệ những gì còn sót lại chứ không ai phục dựng nó lại. Hà Nội từng chi tới 2.300 tỷ đồng để xây bảo tàng hình kim tự tháp cắm đầu xuống đất. Một công trình lãng phí và các quan tham có lẽ đã đút túi rất nhiều nghìn tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang vẽ dự án ngàn tỷ đồng. Đây là dấu hiệu của việc vẽ dự án để mà đánh chén. Chính quyền Hà Nội đục ngầu và hôi thối như sông Tô Lịch vậy. Thế mà ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong veo như thế nào cho được? Hay là ông cũng trong veo như nước sông Tô Lịch nổi tiếng đấy? Thưa ông, chủ tịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin